Xin chào các bạn, tôi là Duy Nguyễn Thì ờ, trong cái video hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ờ, thêm một kênh hoặc là xóa một kênh ở trên YouTube Thì bình thường thì các bạn ờ, khi mà bạn tạo lập một cái tài khoản trên YouTube thì bạn đã bạn thường có thêm một cái kênh của mình Ví dụ như của tôi đây là kênh Duy Nguyễn Thì bây giờ làm như thế nào để tôi có thêm một cái kênh khác cái kênh đấy thì video của tôi chỉ up về những cái nội dung như kiểu dạng giải trí hoặc là dạng tin tức thì ờ, để thêm một kênh thì các bạn ờ, kích vào cái biểu tượng ờ, logo ở phía bên góc tay phải của màn hình như thế này và kích với biểu tượng bánh răng cài đặt YouTube khi bạn kích vào đây thì để thêm một cái kênh mới các bạn kích vào cái dòng là xem tất cả các kênh của tôi hoặc tạo kênh mới thì ở đây là hiện tại tôi đang có hai kênh một là kênh ờ, hiện tại tôi đang sử dụng ở một kênh là giải trí Việt thì ở đây thì tôi ờ, kênh giải trí Việt thì tôi chưa đăng một cái video nào cả thì ờ, bây giờ tôi có thể tạo thêm một cái kênh mới tôi kích vào cái nút dấu cộng như thế này và tôi đặt tên cho kênh là uh, tin tức tin tức 24 giờ sau đó tôi chọn một cái danh mục về nghệ thuật giải trí hoặc thể thao cái này tùy bạn có thể lựa chọn các danh mục khác nhau Đấy. thì sau đó các bạn nhấn vào cái nút là tôi đồng ý với điều khoản của trang và nhấn nút xong như vậy là bạn đã thêm được một cái kênh khác vào trong cái tài khoản YouTube của mình và tương tự như cái kênh ờ, ờ, chính bạn đang sử dụng thì ở cái kênh ờ, kênh sau khi bạn thêm này thì bạn cũng có thể thêm cái hình ảnh về avatar này thêm về hình ảnh cover và bạn cũng có thể um, thể quản lý cái kênh này và chỉnh sửa cái kênh này bằng cách là vào Creator Studio và các bạn có thể đăng ký cái uh, xác minh cái kênh này giống như cái kênh bạn đang sử dụng Đây, bạn kích vào kênh và trạng thái và tính năng các bạn nhấn vào nút xác minh Ờ, thì ờ, tôi đã có một, cái video hướng dẫn về cái cách thức uh, đăng ký tài khoản YouTube Partner và cách xác minh tài khoản thì các bạn có thể xem ở trong cái danh sách ừ, video của tôi và đây là cái cách thức để mà các bạn tạo ra một kênh và các bạn muốn xóa kênh thì như nào thì các bạn tương tự như cái, cái bước đầu tiên thì các bạn kích vào cái biểu tượng bánh xe như này và trong cái mục tổng quan như này thì các bạn kích vào cái nút nâng cao thì phía dưới cùng của cái nút nâng cao này thì các bạn sẽ có cái phần nút xóa kênh thì các bạn kích vào nút xóa kênh và nó sẽ hiển thị một thông báo như này tôi muốn ẩn nội dung của mình hoặc là tôi muốn xóa vĩnh viễn nội dung của mình thì các bạn kích vào cái phần xóa vĩnh viễn và xóa nội dung à, cái dấu tích hai cái dấu tích này để bạn lựa chọn cái hình thức ờ, xóa thì hiện tại ở đây cái kênh này tôi vừa mới tạo ra nên là về những cái dữ liệu và những cái cái cái cái thông tin của trên kênh thì chưa có gì cả nên là tôi sẽ xóa bình thường xóa nội dung à, tôi tích vào đây đã xác nhận vào hai cái này và tôi xóa nội dung ra nội dung của tôi và sau khi bạn à, nhấn vào nút xóa nội dung của tôi thì sẽ có một thông báo là đã xóa xong nội dung và bạn đã xóa thành công nội dung YouTube của mình Đó. ok như vậy là à, tôi đã hướng dẫn cho bạn các bạn về cái cách thức à, tạo một kênh và xóa một cái kênh trên YouTube cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại